Rồi, mến chào quý cô chú và các bạn đã quay trở lại với kênh Đen Lúa Miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà hàng Nét Quê đó, nằm ở địa chỉ là 101 đường Trần Thị Nhượng, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nha cả nhà. Rồi, thì hôm nay mình có ờ, chuyến đi ăn cùng với cơ quan sẵn tiện mình à, vô mình review luôn cái à, nhà hàng à, nếp quê trong mình trong là lòng thành phố này như thế nào cho các bạn xem ha thì như các bạn đã biết á, thì có xem một số cái kênh youtube có cái nhà hàng nhà hàng nếp quê nhà hàng nội trên sông các bạn sẽ chuyên về những món đồ đồng thì nhà hàng nếp quê ở đây thì nó cũng là chuyên về những món đồ đồng các bạn đó là những cái loại thủy sản nè đó các bạn có thể chọn ngay những cái loại thủy sản tươi sống để làm những món ăn cho các bạn luôn ha thì uh, à, quê chủ yếu là đặc sản của nó là chuyên về đồ đồng các bạn như là các món như là cá tây tượng chiên xù nè ốc nướng tiêu hay là gao lục thập cẩm hay là nhiều cái món ăn từ miền quê của ờ, Việt Nam mình đó, rất đơn giản luôn ha rồi thì uh, bây giờ lúa sẽ review sơ sơ uh, về những cái đặc điểm của nhà hàng uh, à, đất quê này thì uh, đây là những cái loại uh, tươi sống thì chúng ta có thể uh, chọn ngay những cái à, loại cá này các bạn những loại hải sản này để mình uh, làm thực đơn trong cái bữa tiệc của mình ha đó khi uh, bước sâu vào bên trong uh, thì do bọn mình uh, đi uh, ăn vào ngày dịp tết các bạn nên uh, họ nhà hàng đã thiết kế một số cái tiểu cảnh để mình tết nè như nhà lá rồi sơn tinh thanh lá của miền tây nam bộ à, hành lá sen và đây là toàn cảnh cái à, khung à, khung cảnh của cái nhà hàng ở quê chủ yếu là nhà lá các bạn thiết kế cũng rất rộng và rất à, đơn giản nhìn rất đẹp mắt các bạn thôi thì hiện tại à, mấy anh em mình đang ngồi nhậu ở đây và sẵn tiện à, có một số trò chơi à, rất thú vị mình xin chia sẻ đến cả nhà và cả nhà theo dõi cái trò chơi của mấy anh em mình nha nếu thấy thú vị thì hãy đây ủng hộ mình nha mình test là mình xong rồi mình uống cái nữa rồi bây giờ gì đưa trên đầu bàn đưa trước đưa anh thôi bây giờ em chơi vòng đi rồi nè rồi em vòng cho khỏe đi rồi rồi bắt đầu à, nhìn, nhìn tôi nghe bắt đầu bắt đầu trước nè thôi bây giờ tôi bấm hai cái luôn luôn nè ví dụ như người nào chơi đâu đây thì xếp đây đầu tiên là có xà gà quay thấy mặt vô ờ đúng rồi nên có thể là khó cái chút lắm đúng rồi anh đây bảy bảy em lần đầu tiên em dẫn em bấm hai cái một lần cái người cái tiếp á cơ hội nó dính nhiều hơn Trời đó nhiều quá lắm đi một cái à, một mà chúng ai người đó uống không rồi một cái không sao kìa đây làm hết cái chặt đi lỡ bây giờ thôi tay kia đi lại đi lại đi lại đóng cái bờ luôn cái bờ đúng rồi vô vô vô vô vô vô một hai ba vô ra để hai để nhìn con ngọc uống đi quẹt đâu không có chạy không có chạy dạng dạng nữa mà thử gì trời thôi thôi thôi thôi ê ê ê anh nguyễn anh thử thôi bây giờ để anh làm thiệt cũng dính à lẹ đi lẹ đi ông nguyễn hên ghê bấm hai lần trúng hai lần đi chơi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 đó, để nó đánh. Mẹ uống rồi, thử làm gì nữa. Rồi, tới đi, tới đi, tiếp đi, tiếp đi. hãy hứa là kia không có à, không, không bị nhảy. Thầy Lâm này, thầy Lâm đừng quá. Thầy mốt đừng chết, mày đừng xạo xạo mày hoài à. Mẹ vô đi chợ bánh. Tới cậu, tới cậu, tới cậu, tới cậu Nguyệt, tới cậu Nguyệt. Lào quá. Tới anh á, em đầu tiên rồi mới tới anh. Rồi tới cậu bấm đi. Đứng rồi ăn, không chạy à, không chạy à. Anh Hoàng, Hoàng. Đây uống này cơ mà. Thôi giờ để là chị bấm rồi chị gọi gọi chị mà có uống thì uống cái tầm này. Rồi rồi rồi tính luôn. Không sao, không sao vậy vậy tụi quyền uống mình. Ủa đang đâu hả? Không sao Không sao, qua, qua, qua, qua Rồi, Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi nguyên ly nguyên ly trả lời đúng rồi này đúng rồi này thấy không rõ ràng cha sáu này thông minh nè thấy chị nè rồi uống uống nè tại đây uống cậu không sao giao ra chị giao chị giao không nước không à nước không nổi không có miếng nước đá bấm đi bấm đi nè nè nè cắn còn cắn còn không giao luôn lớn rồi lớn rồi lớn rồi vô Nguyễn Nghi Nguyễn ai à, có Nguyễn lo là Ngư lo này Nguyễn Nguyễn lo Ngư lo có chỉ nè nè mở lên là chơi ờ, chỉ một hai ba vô ấy uống xong phải không đen nè chơi đi đen ờ rồi uống nổi rồi để cho thầy à, thầy lâm ra thầy lâm ra thầy lâm nãy giờ kìa giờ cây chậm quá đâu uống được tới thầy lâm nè đó đưa thầy lâm đi đưa thầy lâm đi hồi nãy giờ đợi đợi kìa à, thầy lâm bấm nè thầy lâm bấm đi không đấy chơi nguyên bàn đi đuôi bà vô đuôi bà vô đuôi bà vô bấm bấm chưa bấm thôi nè nè bấm nè gung tay rồi gung tay rồi gung tay bấm không nổi rồi nè gung tay rồi kìa mới có hai con hả rồi chưa rồi chưa rồi chưa rồi chưa bấm chưa bấm lẻ đấy trời ơi hay thầy trò này chúng thầy trò năm mươi năm mươi Oh my god! Đâu, thầy thương đệ tử dưới lò kìa tiền quá cái lỡ dạ. vô thì uống được nhiều chứ giờ rồi rồi là vô là vô dạ, nè sao ta em bé em móng nguyên nè cơ hội chúng là mấy cái gón găng cửa là ok này nè mệt quá nãy giờ mình bám bám bám bám rồi không sao không sao không sao chết tới cậu luôn rồi trời tới cậu luôn rồi toàn dạ nhậu ui sặc bó cam đi cái bên cái bên này vậy ai cái đó bảo ăn đi bác đi ông em ăn được đi nữa làm trả tiền á ai cái đó bấm lại cái này bấm lại cái này bấm lại cái nào bấm rồi chứ hoài chơi ăn gian này ăn gian ai ai cái đó bấm lại bấm lại bấm lại bấm lại bấm lại nãy hả à đó bấm lại ai thoát ai thoát ai cậu thoát ai tay tay biết tiền nha tay ngồi bác cái này ly uống nhìn đi căn cửa nè đã. Chúc bạn đã đã chúc được một cái kia. Đây đây đây đây. Ba tới chị đèn uống kìa. Không uống cái uống hết liền hả? Đây vô này vô, làm đi cưng. Ờ, quá. Tới Dương phát một bữa em làm đó, chung hết rồi đó. Uống ống nguyên bàn đi em. Tới Dương phát một bữa. Vô vô làm á vô. Em không tiện lắm luôn. Bài à chị tiền chưa uống sao em bấm được. Bấm đây, bấm đây, bấm đây, bấm đây. Bài bây giờ chơi nhỏ. Không có kêu bấm lại. Bấm đi, bấm lại, bấm lại, bấm lại rồi bấm. Một. Chơi tới nguyện nghỉ nha. Dạ dạ. Rồi bấm đi. Rồi tốt rồi đó. Bây giờ Dạ. Để tôi vậy. Đây dạ, đây đi góp cho miếng đi rồi thoát luôn cái chân ra rồi đúng rồi đúng rồi rồi không sao luôn cái gì giao nè rồi rồi Thấy chị dao kìa, chị dao, chị dao, chị giao Chúc mừng chị dao đó. Chúng tôi cùng đi đi. Mày có đi Chị dao à. uống đi, uống đi, chị giao uống.